Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật ngày nghe tụng kinh niệm Phật thâm dạy ý nghĩa lệ trái bi thương nhưng lời Phật nói thi hữu thế tôn nếu như kinh điển chân thâm những huệ nhãn mà xưa nay có được chưa từng được nghe như là kinh này thế tôn nếu có người nghe được kinh này tính tâm thanh tịnh thì xin được tương thế tôn ta đã được nghe à. nếu là kinh điển tính giải thọ trì không phải là khó nếu như lại thế, sau 500 tuổi, tất cả chúng sinh đều nghe được kinh. Tính giải thọ trì, thị nhân tức di đệ nhất hữu hy. Cho nên, tự nhân vô ngã tướng, vô nhân tướng vô chúng sinh tướng vô thọ giả tướng Năm xưa ta dương vào dòng lẫn quẩn Nếu như có ngã tướng Nhân tướng chung sinh tướng họ giả tương ứng sinh sân độc bồ tát cần rời khỏi mọi thứ tương Phật Cao tu Bồ Đề Như thị Như thị Nếu như có người nghe được đó là kinh Không ngại, không sợ, không khiếp Thế nhân đương thời Chân di hy hữu Nếu khi xưa Ta là cha lệ dương lóc đi thân thể Thì lúc đó ta sẽ dồn ngã tướng Vô nhân tương Vô chung sinh tương Vô thọ giả tương Sao lại như vậy Lúc mà ta dướng vào vòng lớn quẩn Nếu có ngã tương, nhân tương chung sinh tương Thọ giả tương Ứng sinh sân độc Bồ Tát cần phát mọi thứ tương không thể biến chiếm Phải cưới nghĩa vụ ra rồi mới nói Nghĩa phụ Vô kỳ hại gì Ta tội nghiệp sâu nặng Bây giờ nghe được kinh sám hối Chính là tâm hồn ta thanh thản Con hạ tất phải cứu ta ờ, Nghĩa phụ hai vị đắc tôi Ôi! Hạ Tuấn Con dâu à, Con dâu Ta không phải con dâu của ngươi Trương Du Kiệm bạc tình phụ ta Ở trước mặt nhiều người trong thiên hạ Khiến cho ta khó xử Ta đã lập lời thề Phải lấy mạng của Kim Mao Sư Dương ngươi Khiến cho Trương Du Kỵ đau không muốn sống Trời chú Đừng, đừng, đừng, đừng, đừng giết Sư Dương ừ, Chủ điện Tạc cầu xin ngươi ừ, ừ, Xin ngươi, ta xin ngươi Trần giáo chủ Không xong rồi Hãy mau cứu sư dương Ta muốn chính mắt ngươi nhìn thấy Cái chết của Kim Mao Sư Dương Là do chính ngươi gây ra À, ta xin cô à, Ta xin cô Xin cô mà Thôi Ngươi muốn chết hay sao Cô sai rồi Ta muốn cô có kiến thức một chút Cái gì gọi là cửu âm bạch cốt trảo chân chính Trời Bà vị sư thúc Trường giáo chủ có ơn với bổn phái Mong hãy thủ hạ lưu tình khắc phục khắc phục thiên tài thiên tài trương giao chủ tuy người thắng không được ba người ta ba người ta cũng không thắng được người ta cư sĩ người hãy tùy a ờ. di đà phật Lưu Hiệp Thế nào Đã thưởng thức được mùi vị của âm bạch cốt trảo của ta rồi chứ Hôm nay đáng lẽ là ngươi phải chết Nhưng coi như ta nể tình tổ tiên quách tường nữ hiệp của quý phái Tạm thời ta tha cho ngươi Nếu như ngươi tái phạm Sẽ bị trời diệt Chí Như trưởng ngôn nhân Đi thôi ở đây đã hết chuyện của chúng ta Trương giáo chủ Chúng tôi xin cáo từ Bảo trọng Trương giáo chủ Nên bỏ thì phải bỏ à, Cảm ơn nhiều lần tương trợ Đại đức không kể xiết Xin hỏi cao danh quý tánh Để vô kỵ sau này nhớ mãi trong lòng Hậu Sơn Trung Nam Mộ của người sống Thần điêu nữ hiệp Tuyệt tích giang hồ Sau này đại sự cái bang Xin trường giáo chủ hãy cố gắng ra sức tương trợ Vô kỷ tu mệnh Hoàng sa nữ tử Hả? Hả? Thành khôn Hả? Ngươi Ngươi hãy ra đây Trước mặt anh hùng trong thiên hạ Hãy đem hết tiện nhân hậu quả Nói rõ ràng với ta Nghĩa phụ Hắn không phải thành khôn ừ, Thành khôn người thay đổi tướng mạo Nhưng thành âm không thể thay đổi người vừa ho một tiếng Ta đã biết ngươi là ai ừ. Nè, thành khôn <laughs> Tạ coi như ngươi nhận ra sư phụ. Làm gì được đây? Đúng là vô sĩ. Ờ, à, di đà Phật. Dạ. Hả? Có chuyện gì vậy? À, à, chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Chuyện gì vậy? ngươi phụ Thành khôn, ngươi đang giở trò gì? Cấm miệng cho ta, chạy lên Đi Đi, đi, đi mau Đi, đi Đi, đi Thành công Quyển kế của ngươi bị mọi người phát hiện Tới bây giờ còn không chịu bó ta chịu trói Thành công Chuyện ngày hôm nay đều do ngươi và ta hai người tạo ra. Tất cả ân oán dây dưa cần phải do ta, ngươi, hai người tự giải quyết. Sư phụ, đưa quận chúa về cho ta. Ta có bản lĩnh này là do ngươi truyền thủ Ngươi giết cả nhà ta đại ân đại thù với ngươi. Hôm nay hai chúng ta phải tính cho rõ ràng. Tạ Thúc, bao nhiêu anh hùng hào kiệt trong giang hồ bỏ mạng dưới tay ngươi. Hôm nay ngươi đã triệu minh giáo tới đây, tới thiêu lầm ta để gây rối Phật môn thánh địa, coi anh hùng trong thiên hạ là địch. Ta thật, ta thật hối hận đã truyền võ công cho ngươi. Hôm nay cần phải thanh lý môn hộ, trừng trị ngươi. Đừng bất hiếu khi sư diệt tổ dạ. Sư Dương, Sư Dương ờ. Sư Dương, Sư Dương, Sư Dương Sư Dương, Sư Dương, Sư Dương Thành khôn Năm xưa ngươi truyền ta chiêu này Giờ ta trả lại cho ngươi Nói ra, nếu như đánh trúng thân địch, coi như vận hỗn nguyên khí công làm thương địch. Tại sao ngươi không dẫn công? Có phải ngươi tuổi đã già rồi, không thể dẫn công được? Với phụ, sao người không đánh trả? Hắn là sư phụ ta, chịu một vài chữ của hắn vốn dĩ cũng đáng. Ừ. Sư phụ, Tạ tốn thiếu ngươi đã trả xong rồi Bây giờ ta phải đòi lại món nợ này hạ lệnh Chúng ta hợp lực trừng trị tên gian tặc thành khôn Tinh khí của nghĩa phụ Ông ngoại cũng hiểu Ân quán giữa thành khôn và người Tuyệt đối không để ai nhúng tay vào đâu Ý, Không xong rồi Tạ sư dương đã gặp nguy hiểm Ý, Trời ơi vừa nói bậy bạ cái gì vậy Ta không có Hả? Ừ. Ta đã từng xuống địa lao đó Bên trong ánh sáng không đủ Nghĩa phụ đã bị mù hai mươi mấy năm Công phu nghe tiếng đoán người sớm đã quen rồi Lấy tài thế mắt Ngược lại sẽ có lợi cho nghĩa phụ Trường giao chủ Người này tự có thiên địa phù hộ Đừng lo lắng Đa tạ cậu Tăng à, Tại sao mùi phát hiện ra cái này Cũng ma ngoài của huynh Đã bắt được Trần Hữu Lượng Nếu không thì chúng ta bị lo quả đạn này Làm đổ cho tan xương nát thịt rồi Mm-hmm. Kambakuta! Kambakuta! Kambakuta! Kambakuta! Kambakuta! 你好，师傅，师傅，阿di ờ, đà phật nhân quả báo ứng thiên tai thiên tai thành côn để ra ta định đánh ngươi bằng nhất thập tam quyền, thất thương quyền. Nhưng đôi mắt ngươi bị mù. Võ công mất hết, từ nay trở thành thuê nhân. Sẽ không thể nào làm ác trên thi vàng. Nhất thập nhất quyền còn lại, ta không đánh nữa. Giết! Mía anh! Nghĩa phụ Nghĩa Tam đệ Siêu dương Siêu dương Nghĩa phụ Tam đệ Siêu dương Tam đệ Siêu dương Thành khùng người giết cả nhà ta Hôm nay ta quỷ đôi mắt ngươi phê đi võ công của ngươi Đây là từ bao Sư phụ Tất cả võ công của ta là do ngươi truyền thụ Hôm nay Ta tự quỷ đi tất cả đi trả lại cho ngươi Từ nay về sau Ta và ngươi Không ân không quán ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy ta. Ta cũng vĩnh viễn không nhìn thấy ngươi. Ủa?